xin giới thiệu khách hàng đây là mẫu à, dây dán tường mới được à, sản xuất năm 2020 à, mới về tới cửa hàng đây là sản xuất đây là sản xuất tại Việt Nam à, sản xuất tại Hàn Quốc đây là một số mẫu hay ứng dụng nhất trong công trình sau đây mình sẽ lập những mẫu thực tế cho quý vị xem quý vị có thể thích trên hình ảnh nào hãy à, đánh dấu vào hãy à, chụp hình lại những cái tấm ảnh đó và mình sẽ đặt hàng theo, theo video cũng được giấy ấn tượng ờ, Hàn Quốc bây giờ không thể thiếu cho mỗi ngôi nhà nó là điểm nhấn cho mỗi gia đình mỗi vị trí trong ờ, phòng khách phòng ngủ đều có thể dán được phòng bếp à, cấu tạo của giấy giấy này là bên dưới là một lớp giấy lớp giấy này có nhiệm vụ bám chặt vào với tường bên trên này là lớp màn phim màn phim này giống như một lớp um, ni lông mỏng Đấy. vì có thể là là là là chống ẩm mốc chống thấm hoa văn rất là nhiều mẫu mã rất đa dạng đẹp lắm nha đầy đủ mẫu hoa văn đây là bàn phối vân trơn hoa văn thứ đầy đủ bên trên bề mặt giấy có lớp kín tiến nhẹ giá nên rất sang trọng đầy đủ mẫu mã hoa văn tổng cộng giấy dán tường có trên 5.000 mẫu hoa văn trang trí khác nhau từ màu đơn sắc cho tới các loại hoa văn rất nhiều mẫu mã bên công ty sẽ có ờ, thợ thi công tới tận nhà thi công còn quý vị nào ờ, mua về tự thi công công ty sẽ có ờ, nhân viên hỗ trợ cách pha keo và cách dán từ A tới Z để quý vị có thể tự thi công được hoặc quý vị có thể theo dõi trên kênh YouTube xem video hướng dẫn cách thi công giấy chắn tường quý vị có thể tham khảo tại trên video tất cả những sản phẩm mới nên hàng hóa rất còn đủ nên là chọn mẫu nào có đủ hàng chúng tôi nhận giao hàng toàn quốc với dây dán tường này đang hiện tại đang có ờ, mặt trên nhiều tỉnh thành giấy dán tường Hàn Quốc này hiện tại đang có giá là 900.000 một cuộn ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp rất nhiều các mẫu mã giấy khác nhau và một những vật liệu khác nhau rồi bây giờ là đã hết cuốn catalog quý vị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với công ty chúng tôi công ty Hoàng gia chuyên thi công cung cấp các loại vật tư nội thất xin trân trọng cảm ơn